Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng à, các bạn đến với kênh YouTube của Quang Dũng DVD. À, hôm nay chúng ta sẽ có phần à, tổng kết cuối tuần trong tuần qua thị trường đang vận động như thế nào và với chúng ta chúng ta cần có những kế hoạch chuẩn bị ra sao để chúng ta bước sang tuần mới. À, chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì à, như Dũng đã chia sẻ à, thị trường chúng ta đang gọi là test ở vùng đáy cái vùng đáy này có test xong thành công hay không thì chúng ta cần thêm thời gian để chúng ta biết được là liệu việc mà thị trường test đáy có đạt tức là có test toàn bộ cung hay không để các bạn làm rõ hơn cái điều này thì chúng ta thấy là trong đầu tư đó, các bạn cần phải hiểu rõ đó là các quy luật cung cầu à, quy luật cung cầu là một trong những quy luật quan trọng nhất trong đầu tư nếu các bạn thiếu hiểu hiểu về cái quy luật cung cầu trong đầu tư đó, chúng ta gọi là dòng tiền dòng tiền là cái phần quan trọng nhất để chúng ta định hướng xem là thị trường đang đi vào nhóm cổ phiếu nào đang đi vào phân khúc nào nhóm cổ phiếu như là ngân hàng chứng khoán bất động sản à, tùy thuộc vào gì ạ à, mỗi giai đoạn kinh tế vĩ mô khác nhau thì dòng tiền nó sẽ đi vào một nhóm nào đó à, tuy nhiên thì các bạn hiểu đơn giản là dòng tiền bao giờ nó cũng đi trước kinh tế vĩ mô từ 3 đến 6 tháng nên cái việc mà chúng ta nhìn rõ mọi cái Ờ, điều kiện rõ ràng thì chúng ta bao giờ chúng ta sẽ bị thua thiệt thứ hai là các bạn đều hiểu rõ rằng là việc đầu tư thì chúng ta cần phải ờ, xem rằng là thời điểm này nếu mà thời điểm này theo các bạn thị trường có thể tập trung vào blue chip được không ạ nếu tập trung vào blue chip thì liệu cái xu hướng cái tăng trưởng trong thời gian tới nó tăng được bao nhiêu phần trăm thì chúng ta cần phải xin lỗi anh chị em nghe rõ không ạ xin lỗi mọi người xin chào anh chị em hello hello hello xin chào tất cả mọi người hello hello nhanh chị em nghe rõ không ạ nếu nghe rõ comment cho số 1 nghe rõ comment trợ giúp số 1 ạ ok xin cảm ơn thế thì à, Dũng đang chia sẻ về câu chuyện của thị trường các bạn lưu ý cho Dũng một số điều như sau ạ à, như tuần trước thì Dũng có nói đó là gì ạ thị trường nó cần thời gian tích lũy trên cái vùng này trước khi có sự xác nhận để các bạn mua thế chúng ta cần phải nhìn rõ hơn để các bạn thấy rằng là việc giai đoạn này nếu các bạn có nên đầu tư dài hạn mua cổ phiếu này nắm nào đó nắm giữ hay không nào theo các bạn để nếu giai đoạn này chúng ta mua cổ phiếu nào để đầu tư dài hạn và nắm giữ cổ phiếu đó trong khoảng thời gian 2 3 năm lớn hơn để mong rằng cổ phiếu đó sẽ thành công thì cái điều này là điều mà chúng ta thấy rằng là trên thị trường có rất nhiều các à, nhà đầu tư cũng đang sử dụng phương pháp này à, tuyên thì nó không có đúng có sai cả nhưng Dũng muốn tiết lộ cho bạn cách để chúng ta à, mua cổ phiếu mà chúng ta thấy ạ à, không phải đợi à, quá nhiều thời gian mà cổ phiếu có thể có một số cổ phiếu đang à, nó đang là giai đoạn tích lũy nhưng có một số thì nó đang suy thoái nên nếu một cổ phiếu đang ở giai đoạn suy thoái mà vào thì điều đầu tiên là chúng ta thấy là thứ nhất là nó không lên được và thậm chí là sau này nó biến mất trên thị trường nên ở đây chúng ta hiểu rõ thế nào là tích lũy thế nào là phân phối trước khi chúng ta tham gia thị trường thế thì ở đây chúng ta thấy là trong một vài gần đây thì có một số uh, thông tin như là giải cứu bất động sản vậy thực tế có giải cứu bất động sản không ạ à? về cơ bản là không các bạn nhé không có giải cứu bất động sản nó chỉ có đưa ra những cái biện pháp hỗ trợ thôi tại vì chúng ta biết rằng là giá bất động sản trong thời gian vừa qua tăng rất mạnh đấy nếu bây giải cứu thì có thể giữ cho giá bất sản ở mức cao nên ở đây chúng ta thấy là để cho chúng ta có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp à, trụ vững được trên thị trường tuy nhiên thì ở cái việc mà gì ạ giải cứu để kích thích kinh tế cho công sản thì chắc chắn là không ạ thế thì bây giờ chúng ta hiểu đơn giản là nếu không kích thích thì làm sao bất động sản có thể hồi phục được nên ở góc độ nào đó thì dòng tiền không thể đi vào bất động sản trong thời điểm này nếu gọi là kích thích nên chúng ta thấy là việc mà chúng ta mua cổ phiếu mà thiếu hiểu rõ về dòng tiền thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro tuy nhiên thì bây giờ chúng ta làm nào để biết rằng là dòng tiền thời điểm này đang tập trung vào bất động sản hay là tập trung vào chứng khoán tập trung vào nhóm nào thì bây giờ chúng ta cũng cần phải biết nó đang tích lũy phân phối ở suy thoái để chúng ta cần phải hiểu rõ Thì thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào một cái biểu đồ à, những cái biểu đồ này thì các bạn thấy rằng là đơn giản đây là một cổ phiếu như PDR thế thì bây giờ chúng ta là cổ phiếu này bất động sản thì chúng ta cần phải hiểu rõ cái điều này đấy nhá một vài cổ phiếu các bạn cần hiểu rõ này thời điểm này họ vẫn bán ra nhá thời điểm này họ bán ra đấy thời điểm này họ bán ra vậy nếu thời điểm này họ bán ra thì đây có phải là tích lũy không ạ đơn giản đấy là thông thường nhá quy quy luật thông thường của thị trường các bạn à, Dũng nói cho cái quy luật thông thường của thị trường nó như này các bạn nhá đầu tiên là giai đoạn tích lũy đấy tích lũy xong thì thường giai đoạn tích lũy này nó có thể là gì ạ à? uh, cổ phiếu có thể lợi nhuận doanh thu lúc lên lúc xuống nói chưa, chưa rõ ràng và lúc này các tổ chức sẽ gì ạ à, mua và bán nha vừa mua và bán mục đích là gì ạ à? là để cho cái cổ phiếu này à, nó không gì ạ à, tăng cao hơn nhưng mua thì lớn hơn bán nên ở giai đoạn này chúng ta vẫn thấy có mua có bán nhé các bạn nha trong giai đoạn này thì nó vẫn có mua có bán nhưng về cơ bản thì mua nó lớn hơn bán sau phân phối thị trường bắt đầu bước vào các bạn nhớ đây là giai đoạn tích lũy à, giai đoạn tích lũy alo giai đoạn này là giai đoạn tích lũy thì sau giai đoạn hello hello thì mình nghe rõ chưa anh chị em nghe rõ không ạ hello hello alo chúng ta nghe rõ chưa ạ à, dũng nói lại nhé các bạn à, thông cảm chút ạ à, chắc là dũng à, va chạm vào cái uh, dây thế thì ở đây chúng ta gọi là giai tích lũy giai tích lũy này thì sẽ số lượng mua và bán diễn ra và sau đó gì ạ à, giai đoạn tăng trưởng đoạn tăng trưởng thì thường ở giai đoạn cuối này là giai đoạn chạy nước rút thế thì thông thường khi mà thị trường nó đang ở đây này là chúng ta mua rất là rủi ro và chúng ta chỉ mua mang tính nhất là gì lướt sóng nhanh thôi ạ còn bắt đầu giai đoạn mà tăng trưởng thì các bạn mua gần như lúc nào cũng thắng đấy đây là mua lúc nào cũng thắng Mà với giai đoạn này thì chúng ta thấy là các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu bán ra vậy câu hỏi đây là đó là gì ạ Cung mua cổ phiếu thì chúng ta cũng không biết là cổ phiếu nào tích lũy đủ đâu ạ và chúng ta cần phải xem theo dõi dòng tiền nên việc mà theo dõi dòng tiền để chúng ta mua vào thời điểm này sau đó cổ phiếu đi lên và sau khi đi lên thì bắt đầu nó là chạy rút và bắt đầu phân phối ở phía trên quá trình phân phối này chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ nếu cổ phiếu penny à, vốn hóa nhỏ thì có quá trình phân phối là rơi thẳng đứng và chúng ta mất gì ạ à? có thể bị thua lỗ rất nặng và chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu như BII à, TL TAL TAG đấy những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là rơi cổ phiếu midcap thì nó có thể mất nhiều thời gian hơn à, có thể 3 tháng và bù cổ phiếu blue chip thì mất khoảng 6 tháng trong quá trình phân phối và quá trình phân phối này bắt đầu diễn ra diễn ra diễn ra và khi mà đến cái giá thực của nó tại vì họ đã phân phối hết đấy rồi bán hết đấy rồi thì đến giá thực của nó thì họ bắt đầu lại thu gom vào đấy là một chu trình của một cổ phiếu chính xác với những cổ phiếu vốn hóa lớn và có gì ạ à, đặc biệt là những cái cổ phiếu mà chúng ta gọi là cổ phiếu uh, chất lượng thì cái quá trình này người ta sẽ gì ạ à, tích lũy à, tuy nhiên các bạn đây mới là cái tuy nhiên này ok ok chúng ta nghe rõ chưa ạ hello hello alo alo alo alo ở đây chúng ta sẽ hiểu đơn giản là như này à, cái tuy nhiên này thế thì có hai dạng dạng đầu tiên là những cái cổ phiếu như là gì ạ à? Novoland đây đây cái dạng đầu tiên là dạng cổ phiếu này thì người ta không bán cho các nhà đầu tư cá nhân được các bạn nhá họ không bán cho nhà đầu tư cá nhân được thì họ làm gì ạ tổ chức doanh nghiệp chủ doanh nghiệp không bán cho nhà đầu tư cá nhân được thì họ bán thẳng cho công ty đây ông này ông bán thẳng cho công ty của ông đấy công ty của ông mua luôn đấy thế thì ở giai đoạn này này chúng ta nhìn này ông ông thì ông này ông mua một nghìn cổ phiếu một triệu cổ phiếu nhưng từ từ đấy ông bán 106 triệu cổ phiếu các bạn hiểu rõ không ạ tức là mua ông mua để cho mọi người biết là tôi cũng mua đây nhưng thực tế ông đã bán rất là nhiều đấy ạ đấy ông này ông bán 72 và cái câu chuyện đây này họ bán hết cho cái công ty của ông và đây thì ạ? cái công ty này trở thành một công ty rác các bạn nhá cái công ty này nó không còn giá trị nữa nha công ty tại vì họ đã bán và thoái vốn ra khỏi công ty này công ty này không còn giá trị nữa và chúng ta biết rằng vừa giờ vừa rồi á chúng ta nhìn thấy là họ vẫn kêu là gì ạ à, nhà nước phải hạ lãi suất hoặc là họ bị áp lực về lãi suất họ kia nhưng họ thực tế họ đã bán hết rồi đây là ông này ông bán hết rồi đó. chúng ta nhìn thấy không ạ nên trò chơi này trò chơi không phải dành cho những người không hiểu biết thị trường và đến đây mọi ta vẫn cứ bán và cứ bán vậy họ cứ bán ra như này đúng không thì làm sao mà cổ phiếu có thể tích lũy mà các bạn lại cứ đầu tư dài hạn được nhiều người cứ thấy cổ phiếu rẻ mua vào thì đấy chúng ta là đây là một dạng và các bạn có thể hiểu rõ cái dạng này dạng thứ hai cũng là dạng này các bạn cũng thể để ý này cổ phiếu này rất nổi tiếng thì cái cổ phiếu DG là cái cổ phiếu cũng tương tự như vậy nó khác ở công Novoland à, là cái công ty này là nó bán trực tiếp trên này nó bán trực tiếp trên đỉnh luôn bởi vì cái cổ cổ phiếu này nó không có cổ đông nha nó không có cổ đông đấy thì, thì rõ ràng chúng ta vừa rồi lên mạng thấy cái ông này ông mà giải cứu anh chị em nhớ giải cứu nhưng thực tế là gì ạ à? ông này bán hết rồi ông này bán hết sai sạch rồi và ông này bán ra hết thì có phải là gì ạ à? ông không còn cổ phiếu và ông coi như là nạn nhân đúng không ông vẫn bảo chúng ta giải cứu mà giải cứu thì thực tế là gì ạ à? ông thoát hết toàn bộ cổ phiếu ra khỏi công ty rồi chỉ để một ít thôi và ông đã kiếm khoảng hôm trước các bạn nó có nói là gần 1 tỷ đô la con số rất là lớn ông này đã có cho vào trong tay tiền mặt đã một tỷ đô la vậy một công ty ông thu tiền mặt 1 tỷ đô la sướng không ạ có một tỷ đô la trong túi mà gì ạ sau khi một quá trình chu kỳ thị trường lên bắt đầu bán ra và đấy là một cái việc mà các tổ chức họ đang làm nếu chúng ta không hiểu rõ chu kỳ để đầu tư dài hạn chúng ta thấy là cổ, cổ phiếu DG không khác gì đâu ạ bạn nhìn đấy DG nó không khác gì chiến lược này à. ở giai đoạn này đấy rất là quá trình tích lũy thì các bạn biết là họ mua họ bán ở lúc này thì chúng ta chẳng là giả sử à, lúc này thì bác các bác A7 bác mua hết nhưng thực tế là gì ạ cái việc này là việc gì ạ là cái cổ, cổ phiếu này là đánh lên để bán thôi ạ đánh lên để bán tại vì him lam là gì ạ là cái công ty có thể cho thuê tức là tức là bây giờ hiện tại thì uh, trên thế giới hoặc là Việt Nam có cái trò đó là gì ạ các chuyên gia chứng khoán có thể lôi kéo cổ phiếu tức là sử dụng cái uy tín của mình để đẩy cổ phiếu lên thì đấy là gì ạ thực tế là gì ạ cái này là nhà nước nghiêm cấm và đây chính là cái lỗ hổng rất lớn cái việc mà vì cái, cái uy tín người ta nên họ bảo cổ phiếu này lên nữa cổ phiếu lên nữa nên chính vì nhiều nhà đầu tư sẽ gì ạ mắc một cái bẫy đó là mua cổ phiếu nó thắng và cảm giác như là mình rất thành công thì cái việc mà cổ phiếu này uh, được kéo lên để gì ạ cho một cái công ty uh, đó là Dioc Him Lam bán thì tại sao cái công ty này nó bán ra mà mọi người cứ bảo mua vào và có thể nghĩ rằng nó lên đến 500 đến 1 nghìn thực tế cái cổ phiếu này là bản thân là cổ đông cổ đông nhé cổ đông chiến lược họ đã lên kế hoạch bán ra từ trước rồi ạ họ đã tích quỹ cổ phiếu và họ lên chiến lược bán ra trong đó chúng ta nhìn thấy là rất nhiều cổ đông lớn như là Thiên Tân là công ty con của ông chủ tịch quản chị, Thiên Him Lam là một gì ạ à? một cổ đông lớn và đây chính là gì ạ à? họ bán và họ bán tiếp tục bán ở vùng dưới này nữa vậy nếu quá trình mà vùng dưới này họ bán nữa các bạn nhớ không vùng dưới này họ bán nữa thì việc ở vùng này có phải là tích lũy hay không ạ à? các bạn hiểu không ạ việc mà cổ phiếu trên vùng đấy nó không phải là tích lũy nữa vì nó không tích lũy nữa mà chúng ta mua vào thì đợi có thể 3 năm 5 năm và thậm chí là những cái công ty này có thể nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa bởi vì họ đã thoát ra hết của công ty họ đã thoát hết rồi các bạn nhá họ đã thoát hết rồi nên thực tế là gì ạ họ không còn sở hữu cổ phiếu nữa và cái việc là gì ạ công ty này có thể trở thành những công ty rác công ty này đây giả sử các bạn nhìn thấy đây là cái công ty này các bạn biết bạn biết là cái công ty này là công ty nào vậy đây là BII à, đây là công ty này các bạn ai cũng biết là công ty này đây là công ty mà trước đây nó cũng là một công ty rất là lớn đúng không đó công ty lớn sau đó thì kéo lên ạ à, và bắt đầu thoái hết ạ à. và sau đó thì một công ty khác mua lại bắt đầu tích lũy ạ à. đây chúng ta tích lũy tích lũy bắt đầu họ bắt đầu bán ra mua bán mua bán và cuối cùng họ phân phối hết ở đây <clears throat> họ phân phối hết sạch và họ đã thu được một số tiền rất lớn thế thì câu chuyện đây để cho các bạn hiểu rõ rằng là chúng ta không phải là mua cổ phiếu thì chúng ta phải biết rằng là quá trình tích lũy thế mà nếu quá trình tích lũy ngắn trong một hai tuần thì nó không phản ánh rõ là cổ phiếu đó có lên được hay không còn nếu có tích lũy dài thì chúng ta phải biết thế nào là tích lũy thế nào là phân phối dòng tiền lớn tham gia hay không thì chúng ta mua được nên câu chuyện đây nếu chúng ta đầu tư á, việc đầu tiên là chúng ta cần phải xem nếu các bạn có một file này các bạn có thể sử dụng uh, một là không biết gì sử dụng cái gì ạ à? sử dụng cái uh, uh, cổ đông bán này đây là những cái quá trình họ mua bán và các bạn thấy rằng là họ bán rất là mạnh thế thì trong quá trình uh, ở đây thì nó chơi một trò chơi đó gì ạ à? bán mua bán mua để tích lũy được nhiều hơn còn phía trên này thì cũng bán mua nhưng người ta bán nhiều hơn mua và đây là quá trình phân phối nên ở đây chúng ta thấy là thường thì trong quá trình chạy nước rút này thì phần lớn cổ phiếu sẽ là bán ra để phân phối nha phần lớn cổ phiếu bán ra để phân phối và mua này để mua đỡ cổ phiếu thôi chứ không phải là mua để gì à tích lũy cổ phiếu ai cũng biết chỉ một số nhà đầu tư cá nhân chúng ta không biết mà thôi thế vậy câu chuyện này là câu chuyện của cái gì ạ là tại sao Dũng lại muốn nói một số câu chuyện này để các bạn có hiểu rõ bởi vì khi mà chúng ta thấy là giải cứu bất động sản thì một số cái đồng chí à, vừa rồi bán hết cổ phiếu ra họ lại kêu ác nhất là giải cứu bất động sản như có ông gì ạ à? ông uh, Nhơn ở Novoland đúng không Novo... Uh, thế nên câu chuyện này chúng ta thấy là mọi thứ nó sẽ chính xác nếu chúng ta không biết rằng là cổ phiếu đó nó đang tích lũy hay không thế câu chuyện mà chúng ta đang nhìn ở đây đó là tuần tới nó sẽ như thế nào thì việc việc trước khi chúng ta xem tuần tới nó như nào thì chúng ta cũng phải loại trừ xem là cái nhóm cổ phiếu nào chúng ta có thể quan tâm trong thời gian tới chứ không phải là chúng ta quan tâm một cách bừa bãi đầu tiên các bạn có thể quay trở lại thị trường chung thị trường chung thì Dũng có chia sẻ đó là gì ạ trên vùng này nó cần thời gian tích lũy các bạn nhìn đấy ạ đây là quá trình tích lũy nếu mà nó kéo lên mà khối lượng thấp như này thì cái việc mà gì ạ nó tích lũy là chuyện đương nhiên ở đây nó có hai kịch bản có thể xảy ra kịch bản thứ nhất là gì ạ à? tăng mạnh với khối lượng lớn đây là tại vì đây là đáy thứ nhất này phiên thứ nhất này phiên thứ hai phiên thứ ba phiên thứ tư và đây là phiên test nào nếu tăng khối lượng lớn và tăng mạnh thì chúng ta thấy là xem là lựa chọn xem là cái một vài dòng cổ phiếu nào đang có những cái nền tảng tốt để chúng ta mua và chúng ta gọi là lúc này chúng ta gọi là mua lướt sóng hay là mua sớm nha mua lướt sóng mua sớm một vài cổ phiếu tuy nhiên kịch bản tiếp theo vẫn có thể xảy ra đó là kịch bản test lại đây nó giống như là đây là một quá trình nhỉ những cái quá trình này giảm khối lượng lớn đi ngang cần phải test lại xem là có khối lượng tham gia vậy không nên kịch bản test lại cái đáy này nếu kịch bản test lại cái đáy mà khối lượng thấp thì cái việc mà gì ạ chúng ta mua thì bao giờ đợt này an toàn hơn rất nhiều so việc mà thị trường có thể lên ngay nên mua đi thẳng lên và test lại thì đây chính là những cái kịch bản mà chúng ta có thể thấy thế thì ở đây chúng ta sẽ là tuyệt đối không bao giờ mua nếu nó không có sự xác nhận đây chúng ta gọi là sự xác nhận hoặc là cái phiên này rõ hơn à khối lượng lớn bởi vì chúng ta biết rằng là sau khi đi lên như này thì sau khi test thì có những đợt xác nhận cái độ an toàn cao ở đây tương tự như vậy kéo lên sau đó thì rũ bỏ lần tiếp theo test và xác nhận cứ điểm xác nhận khối lượng lớn như này thì chúng ta thấy rằng là độ an toàn bao giờ cũng cao hơn rất nhiều so với gì ạ chúng ta cứ mua mua ở đây mà không có sự xác nhận nên điều kiện ở đây là chúng ta cần phải có sự xác nhận vậy để có sự xác nhận thì nhịp đầu tiên là gì ạ khối lượng này cạn kiệt cái sự xác nhận khối lượng lớn giá tăng mạnh vào đầu phiên tuần sau vẫn có thể diễn ra nha không phải không có thể nhưng cái trường hợp mà chúng ta gì ạ có thể chủ động dỡ hơn à, tốt hơn đó là quá trình test lại quá trình test lại mà xác nhận thì chúng ta thấy là đủ uh, chắc chắn khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều nên dù như nào thì chúng ta thấy là ít khi mà thị trường đi lên test mà không có sự xác nhận thì không thể lên được đây là thị trường hồi đấy ạ mà không có sự xác nhận thì dễ giảm tiếp thị trường hồi không có sự xác nhận giảm tiếp nên bở câu chuyện đây là sự xác nhận các bạn hiểu không ạ đầu tiên chúng ta cần phải có sự xác nhận vào những cái phiên hồi vậy khi chúng ta mua cổ phiếu vào phiên hồi thì chúng ta lưu ý một số đặc điểm như sau đầu tiên là chúng ta loại trừ những cổ phiếu biến động lớn đặc biệt là trong quá trình giảm đúng không trong quá trình giảm mà có khối lượng lớn tại sao chúng ta lại như vậy bởi vì nếu giảm khối lượng lớn chúng ta là đã phân phối và bán ra rất nhiều như hôm qua Dũng có chia sẻ những cái cổ phiếu như là thế giới rộng nó giảm khối lượng lớn như này nó bán ra vậy khi nó bán ra lớn như này thì nó hồi phục à, nó hồi phục thì nó gặp cái cản này nó không đi được xa mà không đi được xa các bạn mua xong thì giữa lợi nhuận và rủi ro thì chúng ta thấy là rủi ro của chúng ta rất nhiều nha giữa lợi nhuận và rủi ro thì chúng ta thấy là rủi ro rất nhiều vậy chúng ta nên lựa chọn lợi nhuận hay lựa chọn rủi ro thế thì được thì được một ít mà mất thì mất nhiều nó làm cho tâm thức chúng ta rất là mệt mỏi cổ phiếu tiếp theo chúng ta có thể thấy rằng là một vài cổ phiếu như là PNG à, chúng ta nhìn này thế thì PNG chẳng hạn như thế thì những cái cổ phiếu giảm nó rơi thẳng đứng nó lên một chút nó giảm thẳng đứng như này thì những cổ phiếu như này hôm trước chúng ta bảo giá vàng tăng nên nó tăng nhưng rõ ràng là nó rơi thẳng đứng giảm sàn mạnh như này thì cái quá trình hồi phục nếu chúng ta cứ giả sử lần này chúng ta thành công lần này thành công đi ạ thì việc lần sau thất bại cũng sẽ diễn ra anh chị em hiểu rõ không thành công hôm nay nhưng khả năng thất bại sẽ diễn ra ok thế thì bây giờ chúng ta sẽ gì ạ thử phân tích một vài cổ phiếu khác nữa đó là gì ạ cổ phiếu A đấy chúng ta gì thế thì AA cũng có nhịp giảm rất mạnh lên rũ giảm thì nếu cổ phiếu này tăng được thì nó cần phải vượt qua cái khối lượng của phiên này các bạn nhá phải vượt qua khối lượng của phiên này thì lúc này coi như đây là quá trình rũ bỏ còn nếu nó không vượt qua thì các bạn mua sớm đây tại vì quá trình này vẫn là quá trình phân phối ạ dù là gì ạ những cái đợt kéo lên những cái này thì nó không rõ rõ lắm bởi vì nó kéo lên nhưng nó rũ bỏ thì có thể chúng ta thấy là giai đoạn đầu quá nó như vậy nên chúng ta thấy là những cái cổ phiếu này nếu xác nhận lớn các bạn có thể tham gia vào bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại một vài các kịch bản có thể xảy ra vì Dũng không có uh, hôm nay Dũng sẽ phân tích uh, một số góc nhìn để các bạn có thể uh, nhìn góc nhìn uh, mà các bạn có thể uh, phân tích đầu tiên là chúng ta có thể phân tích cái nhóm ngành uh, có thể là đầu tư công KHB thế thì cổ phiếu KHB chúng có nói rằng là nếu các bạn mua phiên này thì có thể sau phiên này chúng ta cũng ok nhưng tuy nhiên để vượt qua những cái cản lớn này thì điều thực sự là khó khăn nó có thể xảy ra hai kịch bản à, kịch bản mà chúng ta đang thấy rằng là nó lên đây và nó không lên được nữa mà đi xuống kịch bản này sẽ à, khó kiếm xảy ra à, chúng ta nhìn thấy là quá trình đi lên này à, và cũng đợt có những đợt phân phối và bắt đầu có những đợt hồi phục khối lượng lớn nên ở đây chúng ta đang là những cái đợt này hồi phục ở đây chúng ta mang tính chất tích cực tuy nhiên thì chúng ta nhìn cả về quá trình này nó vẫn đang là quá trình tích lũy trong một xu ngắn thôi ạ để cổ phiếu này đi xa được hơn các bạn nhớ này, này một cái cổ phiếu thành công để đi xa được thì nó phải là xu hướng ngắn hạn cắt xu hướng trung hạn ngắn hạn là SMA 50 trung hạn là 150 mà nó chưa cắt lên được thì thường là để cho nó cắt lên được thì cổ phiếu nó sẽ đi lên đến đây và nó có một số cổ phiếu mạnh thì nó sẽ tái tích lũy ở đây nha tái tích lũy là đi ngang nhưng xác suất đi ngang rất là thấp cổ phiếu thứ hai là nó sẽ gì ạ à? đi lên đây nó sẽ rũ bỏ ở một cái biên độ nhỏ hơn trước khi đủ điều kiện để cái đường SMA 50 cắt 150 để bước vào một chu kỳ lớn và thời điểm chúng ta mua ở giai đoạn này đấy là chúng ta mua một cách an toàn và thành công rất là cao không biết các bạn đã hiểu rõ một cái kịch bản Dũng đưa ra không ạ lý do chúng ta thấy là một kịch bản mà để tăng luôn thực ra rất khó xảy ra nha thực tế là không ít khi tỷ lệ rất là thấp để tăng luôn rất là thấp chúng ta chỉ biết rằng là gì ạ với khối lượng lớn như này sự phân phối lớn như này thì rất là khó xảy ra để rũ bỏ những ai đó yếu bóng vía ở phía trên này và trước khi kiểm tra cung cầu thì cái việc vượt thoát ra đây chúng ta mới toàn thế nên ở đây chúng ta thấy là cần rất nhiều thời gian chứ không phải là thấy nó lên chúng ta sót ruột cả quá trình này chúng ta gọi là quá trình lướt sóng thôi ạ à. quá trình này lướt sóng một cổ phiếu nó đi lên thì có thể từ cái vùng 30 này đây vùng là chúng ta gọi là vùng vai có thể nó kéo dài một khoảng thời gian thậm chí là 3 tháng nhưng cái với cái việc biên độ như này thì có thể nó không không đến ạ và trước khi lên thì chúng ta thấy là cổ phiếu này có thể nó lên đến 100 hoặc thậm chí cao hơn nên chúng ta hãy đợi chờ cổ phiếu này trong một thời gian nữa à, có lẽ chúng ta sẽ nhìn vào một nhìn khác các bạn hiểu đơn giản là gì ạ nếu quá trình kích thích kinh tế đầu tư công thì rõ ràng thì nó cần thêm thời gian tại vì đầu tư công nó cũng chỉ mới thôi đúng không ạ đúng không chỉ mới thôi nên cái việc mà gì ạ cổ phiếu chưa thể nào có lợi nhuận đột biến hoặc là chưa thể là tạo ra doanh thu được đến ngay thời điểm này đấy chúng ta sẽ xem cổ phiếu thứ hai Dũng xe cho bạn nhìn vài cổ phiếu rồi tại vì không có thời gian phân tích hết ạ nên các bạn cũng thông cảm cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu gì ạ à? Ờ, LPLC thì nó cũng gì ạ à? ảnh hưởng khá nhiều về đầu tư công thế thì bây giờ câu chuyện là cổ phiếu này nó lên nó tích lũy như này lên thì nó lên ngay được không ạ các bạn hiểu đơn giản này nếu nó vượt qua cái đỉnh này Đấy, đây là những cái đỉnh đỉnh này đỉnh xa rồi thì thông thường các bạn hãy đợi quá trình test lại Đấy, đợi quá trình test lại thì lúc này các bạn mua an toàn lắm nha tại vì khối lượng ở đây lớn dòng tiền đây lớn nên cái xác suất để gì test lại lên nó là tuyệt vời nha thế thì các bạn đừng có thấy rằng là vội chúng ta mua ở đây trong quá trình đi lên bao giờ thế là các bạn nhé bao giờ thế khi nó đi lên à, hay gặp cái đỉnh nó phải rũ rũ test lại và quá trình tích lũy đủ mới lên Đấy, tất cả quá trình này một số trường hợp này ạ, kéo lên đây các bạn kéo lên sau đó nó phải test lại trước khi có thể đi xa hơn nên ở đây chúng ta cũng không thể vội được nếu mà quá trình này thì thông thường nó sẽ có hai kịch bản kịch bản thứ nhất là gì ạ cổ phiếu này sẽ test lại đi lên nhưng cái kịch bản mà Dũng nghĩ là nó sẽ xảy ra nhiều hơn đó là nó đi ngang Đấy, đi ngang nếu quả định đi ngang và siết chặt thì nó lên luôn đấy nó siết chặt nó lên luôn còn đi ngang mà lòng lẻo nó sẽ rũ xuống và xây dựng một nền mới trước khi chúng ta có một điểm mua rất tuyệt vời ở phía trên này nên toàn bộ kịch bản nó sẽ được diễn ra à, các bạn có thể thấy là những kịch bản này khi mà Dũng chia sẻ cái xác suất nó đúng rất là cao các bạn cứ ngồi các bạn theo dõi đi ạ tại vì cái việc mà tại sao nó như vậy bởi vì nếu một cái quá trình mà tích lũy nó ngắn nó không thể đi xa được nhá yeah, tích lũy ngắn không đi xa được nên chúng ta này và nếu nó hình thành nền thì cổ phiếu này trở thành tuyệt vời trên cả tuyệt vời tức là nếu nó thành hình nền này nhá thì nó rất tuyệt vời khi nó giống hệt luôn cũng như cái cổ phiếu như ở đây là đấy thế để lúc này các bạn thấy là chúc mừng khi mà cổ phiếu nó hình thành nền trên nền và bạn nào đã học của DVD một cổ phiếu hình thành nền trên nền thì nó rất, rất là khủng khiếp đúng không thế thì bây giờ nền trên nền thỉnh thoảng nó cũng rũ cái nhà đầu tư biến ra hết đúng không ạ lên này Đấy. thế thì chúng ta cần phải hiểu đơn giản là, cả cái vùng này là một quá trình gì ạ à? quá trình đi chậm lắm nó quá trình tăng trưởng chậm lắm nhưng sau đó nó mới đến bước giai đoạn chạy nước rút và chúng ta kiếm tiền chạy nước nhưng nếu chúng ta hiểu rõ quá trình tăng trưởng này chúng ta tích lũy tích sản cổ phiếu trong đoạn này thì tuyệt vời không ạ à, cái mà cái Dũng muốn nói các bạn là gì ạ Dũng chỉ tích sản cổ phiếu khi nào khi cổ phiếu là cổ phiếu tăng trưởng một cổ phiếu tăng trưởng có lợi nhuận tăng doanh thu tăng EPS tăng ít nhất 25% trở lên và nếu cổ phiếu tạo ra nền ở đây thì mua cổ phiếu dựa trên những cái nền này tiếp tục mua dựa trên này tức là tích được nhiều cổ phiếu hơn gọi là tích sản khi nào cổ phiếu chạy nước rút thì bắt đầu bán ra và thoát ra khỏi thị trường thay vì mọi người lại đi tích sản cổ phiếu theo dạng này tức là cổ phiếu càng giảm càng mua vì giá nó rẻ thì đây chính là gọi là đầu tư phá sản nhanh nhất bao nhiêu bạn đã hiểu rõ điều này ạ đấy thì Dũng đang phân tích cho các bạn à, cái cổ phiếu như vậy tức là cái cổ phiếu đang lao dốc mọi người lại mua vào vì nó rẻ thì để biết rằng cái cổ phiếu đó là vào chu kỳ mới có dòng tiền có gì à, big boy có tham gia phải không chúng ta không biết được nhiều cổ phiếu rất là đẹp nhưng big boy không tham gia vào không có câu chuyện để kéo lên thì nó không lên được nên mua cổ phiếu như vậy là nắm giữ lâu dài và chúng ta sẽ bị kẹt trong quá trình này và cổ phiếu này chúng ta cũng cần thời gian rất là dài để phân tích ạ chúng ta sẽ phân tích một vài cổ phiếu nữa như chẳng hạn như là cổ phiếu HBG các bạn nhớ à, đây lên này nhưng bữa nay chúng có chia sẻ là nếu cái vùng này nó biến động thì nó sẽ rũ đúng không ở cái kịch bản này không biết là các bạn đã được nghe Dũng nếu các bạn nào nghe rồi thì comment là à, nghe rồi nghe tức là nó lên đây nó biến động lớn và thực ra nó đang gặp cái cả lớn này thì kiểu gì nó cũng rũ thế thì bây giờ rũ thì có một số anh chị em bảo rằng là rũ thì rẻ mua đúng không rẻ mua nếu mà rũ rẻ mua thì cái điều này nó không đúng rồi tại vì có thể nó rơi tiếp nha yeah, có thể rơi tiếp nên chúng ta thấy ạ à, nếu nó rũ mà cho chúng ta biết rằng là khối lượng không bán ra rũ lần thứ nhất lớn lần thứ hai khối lượng không bán ra thì rõ ràng gì ạ à, cái sự xác nhận này sau khi này có thể rút lần thứ ba nhá Đấy, thì cái sự xác nhận của nhịp kéo lên này thì nó là điều an toàn vô cùng nha yeah. nó sẽ an toàn nên chúng ta thấy là chúng ta cần phải gì ạ à? phải có sự xác nhận không có sự xác nhận tại vì cái dòng tiền này nó bị rũ ra rất nhiều rũ mà không có sự xác nhận thì thôi đừng có mua vào đừng có đầu tư dài hạn làm gì cho nó mềm nên cổ phiếu này cũng cần xác nhận cổ phiếu thứ hai trong nhóm ngành ngân hàng cổ phiếu này cũng lên gặp cái cản rất lớn đây tịnh dũ đây là test lần thứ nhất ạ và cản test lần thứ hai nhất và chúng ta thấy là hiện tại đang rũ test lần thứ hai khối lượng tương đối là cạn kiệt cạn kiệt nhưng để đảm bảo cho cái việc đầu tư ngắn hạn thôi các bạn nhá thì nó cũng cần phải có cái sự xác nhận lớn ở đây hôm trước Dũng có nói rằng phải có sự xác nhận lớn ở đây thì chúng ta có thể mua và trên vùng đỉnh này chúng ta cũng được đôi chút thôi ạ và nếu khối lượng lớn thì khả năng test lại vùng đỉnh này tiếp tục tăng còn nếu khối lượng nhỏ bán ra ngay ví dụ quá trình kéo lên đây ạ à, khối lượng lớn tăng tốt nhưng bắt đầu vượt qua cái đỉnh này khối lượng nhỏ thì hãy thoát ra bởi vì nếu cái vượt qua đỉnh mà khối lượng nhỏ đây ạ à, thì cái xác suất thất bại rất là cao đấy là những gì mà các bạn cần biết ạ à, một vài cổ phiếu như là Vietcombank thì nó cũng đang tái tích lũy các bạn nha đang tái quỹ các bạn có thể rằng gì ạ à? sau khi các bạn mua ở đây bứt phá những cái này chưa đi xa đâu cái vùng này tích lũy rất là gần ngắn BIDB cũng tương tự như vậy tức là những cái cổ phiếu rất là đẹp nhưng rõ ràng là gì ạ à? đây nó lên này đấy cái khối lượng nó thấp như này thì nó không lên được các bạn đây các bạn nha khối lượng lớn như này nếu mà khối lượng lớn như này ở trên này mà khối lượng thấp này thì nó phải test lại hoặc nó lên nó cũng chưa lên được mạnh nha lên chưa lên được mạnh nên cứ yên tâm đợi thêm để ra à, ờ, CTG CTG cái cổ phiếu này cũng đang rũ khối lượng lớn test lại khối lượng nhỏ nhưng hồi thì nó đang gặp cái cản này rất lớn nên chúng ta cũng thấy là nếu nói về trong dạng này thì xác suất để chúng ta đang nói một dòng cổ phiếu lớn để đi lên thì nó chúng ta vẫn thấy là cần thêm thời gian cần thêm thời gian như nào thì ờ, ở trong cái đoạn này nó chỉ có một chiến lược mua sớm thì cũng Dũng đang muốn là đưa ra một loạt các video để hướng dẫn các bạn mua sớm thì hôm nay ờ, cái ờ, giọng của Dũng khá là tốt rồi thì mong rằng là gì ạ bắt đầu từ ngày mai sẽ được phụng sự anh chị em các bạn tại vì bây giờ nếu mà nói cổ phiếu thời điểm này thì nó cũng không thể giải quyết được cho chúng ta hiểu bằng cách là làm thế nào để mua sớm làm thế nào để chúng ta có thể tham gia thị trường nếu trong trường hợp cổ phiếu có sự xác nhận tại vì nó mỗi cổ phiếu nó chỉ cho chúng ta 10 phần trăm hoặc hơn đó đôi chút ạ à. nên nếu mà mua sai thì một phiên nó ta tăng 7% rồi mua đỉnh cái là hôm sau chỉ có 3 phần trăm thì tổng hợp chúng ta chỉ được 2 phần trăm thôi mà lỗ thì lỗ đến 7 8 phần trăm rõ ràng là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro thế thì ờ, mong rằng uh, Dũng sẽ được phục sự các bạn trong thời gian tới thì không có gì thì Dũng sẽ tiếp tục trong thời gian tới thì uh, vào lúc 8 giờ 15 nhá 8 giờ 15 hàng tối Dũng sẽ có video để gửi đến các bạn hôm nay Dũng làm video sớm hơn bình thường mong rằng sẽ được đồng hành các bạn trong thời gian tới và trong thời gian tới thì mong rằng là các bạn uh, tất cả câu câu hỏi giả sử hôm nay có bạn hỏi là gì ạ Chết quá bây giờ không muốn làm việc ờ, rất là mệt mỏi sau một quá trình đầu tư không có gì ạ tức là một quá trình đầu tư đang có lãi xong lại mất hết và đến bây giờ chết, mất động lực làm việc có ai đã từng như vậy không comment số 2 cái mất động lực làm việc thì nếu các bạn có những câu hỏi như vậy thì Dũng làm video để chia sẻ các bạn để các bạn nắm rõ được tức là cái việc mà mất động lực rồi nó đến từ đâu đấy hoặc là gì ạ à? các bạn mất hết rồi bây làm nào để gì ạ à? có niềm tin nào để để có thể gì ạ à? vẫn muốn yêu chứng khoán vẫn muốn gì ạ à? lấy chứng khoán làm nghề thì làm thế nào để có thể gì ạ à? có động lực các bạn không thì gần như là ngồi nghiên cứu cổ phiếu là rất mệt mỏi không muốn gì ạ à? không muốn thay đổi thì thì tất cả những điều này mong rằng các bạn hãy đặt ra câu hỏi để Dũng có thể phục sự các bạn. À, ok, rất tuyệt vời ạ. Xin chào anh anh Hồ. Thế thì uh, tối mai chúng ta thế thì bây giờ này à, cái tối nào cũng à, vào 8 giờ 15 8 giờ 15 Dũng sẽ có một video uh, về những kiến thức để các bạn có thể nắm rõ được 8 giờ 15 hàng tối các bạn nhá bắt đầu từ hôm uh, tối ngày mai để các bạn có thể theo dõi và nắm được những kiến thức uh, Dũng mong rằng là những kiến thức này nó mang tính thực chiến đầu tiên là mang tính thực chiến thứ hai là gì ạ nó có thể giải quyết được cho các bạn những vấn đề cấp bách có thể xảy ra trong cuộc sống cũng như là trong quá trình đầu tư tránh nó không mang tính chất là lý thuyết lằng nhằng tại vì đầu tư mà Dung có thể khuyến nghị các bạn mua một cổ phiếu hai ba năm chắc chắn có lợi nhuận giả sử những bạn mua cổ phiếu ví dụ nhá đây cổ phiếu nó không đạt ra bất cứ tiêu chí nào tích Techcombank một cổ phiếu bình bình thường đấy có thể là trái phiếu có thể bất cứ gì nó đang diễn ra đấy của bạn cổ phiếu này có thể nó sẽ về 20 ví dụ như thế nhưng các bạn đầu tư khoảng gì ạ à? từ nay đến năm 2025 kiểu gì x2 thì quả đơn giản thế thôi nhưng rõ ràng này gì ạ à? nó sẽ mù mơ nó chúng ta không đo lường được đúng không ạ không đo lường được không đo lường được thì gì ạ à? vẫn bảo như vậy thì cái xác suất nó vẫn có nhưng không đo lường được rất là gì ạ à? rất là nguy hiểm nên cái gì đo lường được thì cái đấy nó mới có gì ạ kết quả mong rằng à, sẽ được phục sự tất cả các bạn anh chị em vào tối ngày mai xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo